Hôm nay mình sẽ giả bộ mất ạc để cho tụi bạn thân xem tụi nó thế nào Chắc là vui lắm đây Ủa, em mời con boss vô đây vậy? Im đi con mèo đấy Hello à, đồ, mèo bé ạc rồi à. Đã bảo là nói nhỏ thôi cái thằng này <laughs> Cứ nói chuyện bình thường đi, không có sao đâu mà Đó, mày thấy chưa, nó bảo nói chuyện bình thường đi kìa Đâu có gì đâu Mà công nhận mày cũng biết điều ghê á Chứ mấy con boss khác là tao kết lâu rồi Nghe cô bộ hơi quê à Thôi bỏ đi, tao cũng không để ý lắm đâu Có trai thì mời vào chơi chung cho vui Có ngay, bạn tao mà có trong huấn luyện đấy Coi này, em vừa mới tập chơi game thôi Có gì mong mọi người chỉ bảo nha, chứ em tạ dữ lắm Trời ơi, em yên tâm, có ni em ở đây rồi, em lo vậy Ghê ghê Tuy là mình mới bắt ạc nhưng mà mình vẫn chảnh cố lắm nha Dễ gì mà làm quen Ghê vậy cơ á Thế tao đố mày cua được thằng này đấy Xin lỗi bạn chứ mình chưa có cua ai bao giờ đó Chỉ có người ta cua mình thôi Nghe mắt ôi <laughs> Nãy em nói rõ đó Xíu kèm nén em với nha Ủa ai gánh <laughs> Phải từ cách này xem sao Ngồi đi trời Gì bé má chơi thì lo chơi đi nhiều chuyện Có cần phải vậy không Cười Ý là cho tôi nghèo chứ gì Ok đợi đó Ủa, tưởng mày mất ẹt chứ Không nói nhiều, mời nó vào đây Lại cái gì nữa, nãy bót ngon quá trời mà lại không bắn <clears throat> Hello Kem nha, hạt này đều đủ xứng với cậu chưa? Tôi Em, ta không nghe thấy gì hết nha Làm gì mà cứ chạy vòng vòng vậy Không chạy vậy, cô lại gạ chùm đầu nữa thì sao Nè, nghĩ sao mà anh nói như vậy Trong tim của bạn bè của tôi không, đó nha Không nghe thấy gì đâu đúng không Nguyên Ủa thầy bị lãng tai hả Tao nghe thấy rõ luôn ấy Chăng bây giờ mẹo đang quê với lắm đây Tội nghiệp kia ấy Đưa cho tao cây AK lẹ lên Nè má từ từ chứ Ok cảm ơn bạn yêu nha Tôi cho kem cây AK nè Thấy con trai ai cũng thích bánh cây này hết á Lấy đi mà Chị ơi tốt vậy cơ á Nãy bị quê thế mà vẫn cho đồ được Anh cứ nói thế Nếu tôi là cô á Tôi mua một chục cái quần về đội rồi Chứ không ngồi ở đây đâu À tôi nói giỡn thôi Dù sao tôi cũng cảm ơn về cây súng nha Ok ok anh sai AK level 7 này cậu ơi Nghe chưa Cua tôi thì lo cua sớm sớm đi May ra cô còn đồng ý Bạn tôi là nhất Ai mà không mê <laughs> Nghe thấy ghê hay tôi không có mấy cái hành động xịn giống mèo đâu nhìn vậy thôi chứ nghèo dữ lắm đó mọi người thấy chưa toàn hành động rẻ tiền <laughs> giỡn xíu thôi mà mèo à hả hả mày còn tiền à? còn sao á tưởng hết rồi cái cho mừng ít đi mua cái quần nè có đứa bạn đáng đồng tiền bắt gạo ghê á đợi xong chuyện thì tao sẽ tính sổ với mày con cái kia cũng khó câu đó chứ Đợi tao cua nó xong tao sẽ đá nó một cách thậm tệ Ê ê mày cái nó đang on kìa À đủ Thôi đợi tao xíu Được rồi Để xem anh thoát được tôi không đó, mày thấy chưa? Cô ta thích tao lắm, hay tao on là xin vào liền à <laughs> Nực cười vậy, đúng là không cùng đẳng cấp mà Còn không có miếng liêm sỉ Thì vậy đó, nên tao đâu có quan tâm đâu Đúng, tôi thích anh <laughs> Có vấn đề gì không? Vừa được qua chị rồi tính em gái ui đừng có nghĩ mình có giá như vậy chứ Ê dạ bộ ngồi xuống đi đừng để tao mất mặt chứ Thôi không ngồi đâu ngại lắm Trời trời tưởng thế nào Hóa ra cũng ừ, Cô ơ, à, trường hợp ghê á, tôi còn đủ 8 xu luôn nè Kem với lại riêng chờ xíu tôi đi hồi sinh cho nha Ok được một người rồi ui tiếc quá à, tôi lỡ mua keo mất tiêu Thôi đợi xíu là tôi qua bên kia rồi hồi xin cho Đin sau nha Rõ ràng là cố tình đừng có giả tạo nữa Không, không có, Đin nói như vậy là oan cho tôi lắm đó Ê, đây có xe nè, hay là mình coi bên kia đi kiếm kêu đi Cái gì vậy? MB nè má, nể tình lúc nãy cứu tôi nên tôi cho đây Ok, cảm ơn nhiều nha Let's go, lên xe, lên xe nào Tới liền đây Cứ đà này thì cá sẽ cắn câu nhanh thôi Ủa đấm đấm cái gì đấy M4A1 nè bắn không Cây này mạnh lắm đó Nghĩ sao mà nói cây này mạnh vậy Súng này chó nó còn không bắn nữa Ủa <laughs> anh ơi hiểu lầm rồi. ý em không phải như vậy ken ơi ken đứng đây làm gì nãy giờ thế ờ mẹ ơi không phải như vậy à cứ tự nhiên đi em không sao đâu kỳ khai sắp bắt đầu rồi đây Chuyện hồi nãy là canapka À không sao đâu Em cũng suy nghĩ kỹ rồi Em tự hỏi bản thân mình là có thực sự yêu anh không <laughs> Em cũng không biết nữa Nhưng mà cảm xúc đó là thật Và tình cảm mà em dành cho anh cũng là thật Nhưng mà hình như chúng ta Anh... anh... À thôi hai người chơi vui vẻ nha Em có việc bận rồi Ờ khoan đã <laughs> Công nhận mình diễn ghê thật chứ Nghĩ sao mà nói trêu đùa tình cảm của tôi vậy Hơi non anh ta nghĩ anh ta là con cáo còn tao là trùng nho xanh hả xin lỗi chứ hơi non <laughs> rồi rồi bạn là nhất nhất bạn rồi đấy anh ta đang ngon kìa ba hai biết ngay là chuẩn bị xin vào mà Nãy giờ đứng ở sảnh hơi bị lâu rồi đó nha Dễ hả? Tôi xin lỗi được chưa? Ok, lời xin lỗi được chấp nhận Nghe nghe thật sự chứ Mà mèo này, chuyện hôm bữa em nói ấy, em thích tôi mà đúng không? À, thì sao á? Tôi đồng ý quen em đó <laughs> Nghe thấy gì không mày? Bạn thì kinh rồi Mà làm gì thì làm Đừng có để luống sâu quá nha Trời ơi yên tâm yên tâm Ủa nãy giờ hai người nói gì thế Anh không hiểu À đâu có gì đâu mà Vậy dưa bắp chơi trước đi nha Tụi tôi chơi tem hai cơ Giờ có người yêu nên muốn bỏ bạn chứ gì Được rồi để tôi ao Mà mèo nhớ cẩn thận nha Ok ok Yo Ủa gì ạ? Ờ, tưởng mỗi có người không thích cơ mà Ờ thì ai rồi cũng khác Hy vọng là vậy mà tôi bảo này, tiếng của tôi hay dỗi lắm nha Nên đừng có chọc gì quá đáng đó Rồi rồi, anh biết mà Đã quen nhau thì phải cố gắng vì nhau chứ Ok thôi Á à, bấm lộn Sao lại có thể cô xe đến thế nhở À không, không được Mình phải làm đúng nhiệm vụ thôi Trên này chắc chắn có thùng dầu Mình phải tìm cách đá nó mới được anh ơi, lên đây có nhiều đồ lắm nè À, cái gì vậy? À, liêu liêu có người cùng qua kìa Dạ đi gọi anh cứu Không rảnh Một cứu Hai là chia tay Ơ kìa, có cần phải gắt vậy không? Ê, nó cứu bị lỗi chị anh cứu không được Thôi, xin lỗi mà Chia tay đi Kế hoạch giống y như lúc đầu mình đặt ra Quen anh ta xong rồi chia tay để trả thù cái vụ chọc quê mình Mà sao có thấy không vui vậy ta? Không, không chia tay gì hết không biết trong cuộc cãi vã ai đúng ai sai Nhưng mà để em phải buồn thì tất cả là lỗi tại anh Anh tội quá, anh xin lỗi, bé đừng buồn nữa nha Không thể Không sao, miễn là anh đau khổ Sao từ chối xong mình cứ thấy nhói nhói kiểu gì vậy ta Không lẽ mình thích anh ta rồi sao Mời thử mới được Hai. lâu rồi không chơi chung, anh vẫn khỏe chứ À, em muốn nói là tụi mình Thôi nớp nha, điện thoại anh bị người ta trộm rồi nhớ phút đắm đuôi <laughs> Hóa ra em bé chính là kẻ ngốc Đáng lẽ ra con cả cái cảnh câu là đúng mục đích của mày rồi chứ Sao tao thấy mày cứ buồn vậy Trời, buồn chỗ nào Vui gần chết Mà dạo này công nhận gà rán ra nhiều sự kiện thật Đồ mặc phải nói là không hết luôn ấy Ôi trời ơi, sao mà cái áo này nó đẹp quá vậy Bớt khoe đi dùm tao, cẩn thận tao ký đâu của mày đó Tao nhắn gì vậy? Cho tao chơi với Ok thôi Nay còn mày đặt xin chơi cùng nữa Lâu nay mày mất tích ở đâu thế Nhớ mày xin chơi không được hả Có tin được không trời Nay mèo ghê lắm nha Đi đâu cũng thấy người ta thả thính Toán nói thừa không Ờ còn slot nè Để tao mời con em gái tao vào chơi luôn nha Ok ok cứ tự nhiên đi Hello hai Con nhỏ này nay còn bày đặt chào tao nữa bỏ uống lộn thuốc rồi hả Ủa tôi có chào đâu Tôi chào chị mèo của tôi mà Chào chị hả À chào em nha <laughs> Chị hai em cô ten quá đi Chị hai hả À vào tôi kẹ đi, mèo vào nha Ê, trận này toàn là bot không này Bot này là của... của mèo hết, được chưa Ê, mèo là của tôi nha Mày thử có người yêu xem, mày chết với tao Chị hai ơi, ba lô ở đây nè Ủa, em gọi gì hả? Mà chị đâu phải chị hai của em đâu Ờ thì sớm muộn thôi mà Em gọi trước, mai muốn kia đã bỡ ngỡ Ờ kìa, cái con nhỏ này Alo, alo, lên xe chị hai ơi Nếu chị không nhầm thì xe đó có hai chỗ thôi mà Thì chị cứ xuống đây đi Ok thôi Đấy, nhưng anh hai nha, em tạo cơ hội đến mẹ rồi đó Ủa, là sao ta? Mình vẫn chưa hiểu cho lắm Làm gì áp ca ở đây nãy giờ vậy ta? Chị hai, chị tên ổng thiệt hả? Ổng đang giả bộ đó Ý em là... Nhìn kìa chị Á đù, vậy mà ổng vẫn còn đến sau nữa kìa Ủa, ủa, gì vậy tôi mới bị mẹ kêu á, mọi người làm gì ở đây đây? Thôi đi bắn bó tiếp đây Con nhỏ kia mày nhớ mặt tao đó nha <laughs> Anh em nhà này hài hước quá ha Chơi gì mà toàn tình cảm Rõ rồi, ọp đây Ơ kìa Ủa, ai nhắn đây ta À, thì ra là Mèo giờ này vẫn khỏe chứ Bộ có việc gì hả? À, em vẫn bình thường thôi Anh bảo này, tụi mình quay lại nha Nghĩ, Nghĩ sao, sao vậy? vậy? Em nên cân nhắc cho kỹ Bởi vì ngoài tôi ra không ai chịu nổi cái tính khó chịu của em đâu Tôi chịu được này, anh muốn vậy. Đúng đó, còn có anh hai tôi ở đây Anh dám nói kiểu đó hả? <laughs> anh quên là anh đã làm gì với tôi à? Nói như vậy được chưa ạ? Bé mèo ngầu quá, đúng là ni của anh có khác Hỏi chấm người yêu anh Bộ không đúng hả? Ờ, thì đúng Ê chết, lộn mất tiêu Như, như này, này mới đúng, đúng nè, nè. Eo, lại là món cơm quen thuộc Có gì thì đợi em ao nhóm đi rồi làm chứ <laughs> Muốn có người yêu thì lên lấy mắt đi bé Tội mấy đứa ế quá đi Tôi thấy mà tôi tức á à.